需要人帮手，而家你哋可以打电话俾我哋，亦都可以用广东话留言，我哋会尽快复翻你。您好，如果您需要帮助，欢迎来电给我们留言，我们会有国语专员尽快联系您。Hola, ¿qué creen? Ya nos pueden llamar. Déjanos un mensaje y te regresamos la llamada. Dios. Всем привет! Если вам нужна помощь, вы можете позвонить нам и оставить сообщение, и сотрудники библиотеки свяжутся с вами в ближайшее время. Спасибо и хорошего вам дня! こんにちは。もしヘルプが必要でしたら、ぜひお電話くださるかメッセージを残してください。日本語を話すスタッフがお電話を差し上げます。 Kamusta po kayo? Kailangan niyo po ba ng tulong? tawagan niyo po kami o mag-iwan ng mensahe. Salamat po! Xin chào! Nếu quý vị cần giúp đỡ, bây giờ quý vị có thể gọi cho chúng tôi hoặc để lại tin nhắn và sẽ có người liên lạc với quý vị. Hi, do you need help with your library record or need to play some holds? Call us and we can assist you. <laughs>